và tạo và ngón này ok để với động tác đầu tiên bạn sẽ đứng chân ngược như này tay trái đặt đây tay phải bạn sẽ đưa qua sau tay ok sau đó thả xuống kéo lên ok bây khi tay đưa hết một vòng xong thả xuống thì chân phải sẽ mở ra chủ vào chân trái chân trái sẽ trùng xuống cho người ok tay về thì mọi người sẽ kéo chân về ok tiếp theo này mọi người sẽ bước lên và đứng hạ người xoay ngang cổ như này lên này khi bước lên thì chúng ta lên xuống tiếp theo mình chân trái về đứng thẳng sau đó bật nhẹ chân phải cao đầu gối lên ok khi bật nhẹ chân phải thì mọi người sẽ kèm tay như thế này nha đó là động tác lớn còn bây giờ nhé thêm tay trong mình mở bước ép mọi người thắt tay ra như thế về xoay đầu gối về và bật chân phải lên xoay ok nhìn kỹ cho mình hướng chân nhá ra này xoay đầu sau đó xuống lên xuống lên mở về nhún bật én bật đặt về tay đặt vẽ dừng giá giá hất về ok tiếp theo sau khi mọi người hất tay về như thế này thì đồng thời chân sẽ nhún xuống ok lên này nhún xuống kèm đồng thời đánh không có trá tiếp theo đổi là ô nhiễm ok không tiếp theo kéo thế này thì thở sẽ thất trong cái bên mà ok sau đó là lặp em em thế thôi lại nhá đẩy đi em lên em không em không ok động tác tiếp theo hai tay ra trả xuống như thế này mọi người sẽ chụp thì mình sẽ nối vào cái phần này các bạn lưu nhé à, thẳng thẳng thẳng thế xong là phát layer thẳng bắc hàng đất tắt à, em em dừng dừng em đây đây nhá từng dáng này xuống này lên này nặng trái phải trái cổ chân gỗ én lên and and shadow ok bây giờ thì mình sẽ ghép tất cả động tác của đoạn thứ nhất vào nha <laughs> năm sáu bảy tám em mở dừng giáo dừng giáo lên hất trái phải kèm đầu về mở kèm miệng hất ngực lên kéo về ôm phải trái thẳng đi én én tay én én hất. ok đây là chúng ta của cái việc mà nhé mình sẽ đi chậm một <clears throat> năm

6 7 và 8 và em 1 2 và 3 4 em đấy hất lên được Nguyên lại nhé Em Đúng không? Lại này Em theo tay Lên Và sát Đây là người dám này Có thế Chân phải thẳng sang trái Cùng nhá Chân lên Lên trợ, lên trợ, lên trợ, lên trợ, lên trợ Đó Sau đó dừng về đây Là xong Vì đoạn này